hồi á, ông anh đi làm cách mạng á Thì lúc á, tôi mới có 6 tuổi thôi Là ông anh tôi, ông đi chiến đấu, ông đi đánh trận trận bàn Rồi ông rút về rồi pháo bắn gì, ông bị hy sinh ừ. Ông hy sinh năm 68 Khi mà qua Bình lập lại năm 78 là mình với ông ông bà vợ đấy đi tìm nhưng mà súng bộ tư lệnh quân khu rồi không có kết quả sau này đó là quân khu mới báo là mình mới biết là ông anh là trung đoàn 16 chứ lúc trước là mình không biết ổng ở đơn vị nào đi tìm ông anh ông anh ổng ổng hy sinh rồi không biết ổng mồ mã ổng ở đâu mà đi tìm nhiều năm nhiều năm quá rồi nghe người ta nói là gia đình đi ra ngoài à, vào ngoại cảm ngoài bà trị chúng tàu á thì mình ra ngoài đó thì rồi bà chỉ cho mình á mộ ông anh liệt sĩ ở nghĩa trang ở cầu xe mà mình lên trên đó thì cái mộ để là tên anh gắn liền với, với chiến công bất tử chứ không có để tên ông anh mình tìm qua nhà ngoại cảm thì cái mộ là như thế này nhà ngoại cảm chỉ mộ là như vậy là mình cũng đã đến cúng cái mộ này nhưng mà cuối cùng lại là không đúng hầu như thời điểm đó, đã rất nhiều là nhà ngoại cảm mình tìm nhiều năm không được thì mình nghĩ là tâm linh có thể là tìm tìm hộ cho mình mình cúng người ta nó hướng dẫn mình là lấy một cái nhang hay một cái chiếc đũa để một cái trứng vịt nếu đúng đứng thì là có lẽ là đúng rồi trong khi đó mình đi cứ ngày à, tháng 7 à, mình đi lên đó mình thăm ông anh mình mình giếng ông anh mình mình cúng rồi cứ đi nhiều năm quá cái mình thấy coi trong mình thấy chứ không phải ông anh mình đó cũng năm sáu năm sau khi à, mình bị hỏi cái ông bắt cái ông mà mà giữ à, giữ ở nghĩa trang đó cho địa chỉ số điện thoại ở nhà của bắc giang á rồi mới liên hệ gia đình mới liên hệ với bác nha khoảng 24 à, là anh chị có đến nhà tôi mà tôi cũng hồi đó là không không, không biết ông này ở đâu mà tìm mãi đấy thì bắt đầu tôi mới lên đôi tầm hai tôi xác minh lại lần nữa thì bắt đầu tôi thấy này, ông này đúng là người của trung đoàn rồi từ đó bắt đầu à, hai vợ chồng hôm sau mới đến đấy nhận giấy tờ à, rồi làm thủ tục là lên tỉnh là trình xong đến nó khi xong thủ tục rồi thì tỉnh bốc dung về thế hiện nay thì ông có mồ ở nghĩa trang bình dương đơn vị tôi là hy sinh 4 ngàn trong chống Mỹ hầu hết là chưa có phần mồ à, vì chiến đấu ác liệt quá cho nên là anh em là hy sinh là không có tin tức và không có dấu tích không được nhận được cái phần mộ sau khi mình đánh rồi á là mình phải rút chứ coi ở đó tí là bom bom máy bay nó lên là bắn pháo cả thứ lên cho nên là cái số anh em mà hy sinh năm đó nhiều nhiều người là mình cũng lấy được mà phải do địa phương đã giải mình đánh trần là mình bảo với địa phương thì người ta cho người à, là làm tặng thương để tải đàn cả thứ dân ở đây là dân cách mạng mà mình cũng có dân cách mạng như thế thì như vậy mình cũng thể là làm sao mà đánh được cả đấy là dân vùng ven đó. đấy từ củ chi ra đến là ờ, như thế các cái đơn vị chủ lực ờ, là hầu hết là, là người miền bắc đưa vào đưa theo cái đường lục ninh xuống à, nhiều thanh niên ở trong này là thích vào đó nhà còn gần gần là đó thì họ mới bắt đi vào đi vào nó xin vào đơn vị chủ lực vì đơn vị chủ lực là, là, tổ chức nó cơ bản các thứ thích xung phong vào đó để đi chiến đấu ở các nghĩa trang là cái phần sai lệch là rất nhiều tôi có hai cái tài liệu rất quan trọng để giúp đỡ được ngàn gia đình nhân mộ đó là hai cái cuốn và danh sách à, liệt sĩ cơ bản của trung đoàn mà ở ban chính sách để lại thì như vậy là từ năm 2007 trở đi là tôi bắt đầu đi là các nghĩa trang tôi chụp hết xong về tôi chiếu lên tivi tôi mới ngồi tôi nghiên cứu từng cái phân mộ sai tên sai họ sai quê sai tỉnh là rất nhiều à, nếu mà giả sử không có ai giúp thông báo cho gia đình thì địa phương cũng cho nhận thì cái này là mình cũng giúp được đó là cái thời gian đó là hơn một ngàn là mồ liệt sĩ là được thông báo về các địa phương dung hồn của liệt sĩ là hầu như là rất là linh thiêng thì cũng đưa đến cái ngày để cho mình đọc được Bắc Giang mà tìm lại được ông anh sau coi như tới năm mấy năm khi mà lên lấy thì nó chỉ hài cốt chắc khoảng còn chừng hai ký nhiều năm lắm đi tìm mộ của ông anh không được gia đình buồn để gia đình tôi không bỏ cuộc cũng phải đi tìm ông anh đi tôi bằng được không tìm đến ngày đó bị được ngày 2020 á là bị tìm được rất là mừng gia đình rất mừng lắm tại Bình Dương đó thì cũng còn rất nhiều gia đình ờ, liệt sĩ chưa tìm được thân nhân kể cả mộ mã nghĩa tử là nghĩa tặng thì đối với Mỹ kể cả bộ đội kể cả ờ, chế độ của vậy thì nếu người ta tìm mình có thông tin mình vẫn giúp cho người ta được nếu mình biết thông tin ờ, mình hy vọng như thế để cho người ta tìm được hài cốt thân nhân của họ cũng như sự may mắn như gia đình mình